Hello, hello, xin chào các anh chị em Hôm nay Dũng làm mấy cái chủ đề làm sao để chúng ta có thể lướt sóng trong lúc thị trường đang say huây hay chúng ta gọi là thị trường đang đi ngang ở trong đầu tư thì chúng ta thấy là khó nhất là khi mà thị trường đang say huây đang đi ngang để tìm kiếm những cái cổ phiếu mà chúng ta gọi là tốt hơn thị trường một số anh chị em thì mua những cổ phiếu mà đang lao dốc xuống và chúng ta thấy ở đây là những món hời rất là tuyệt vời để chúng ta mua vào bởi vì chúng ta nghĩ là nó rẻ tuy nhiên thì thực sự đó lại là một cái bài toán ngược ạ à. bởi vì chúng ta biết rằng là trong quá trình đấu giá thì cái việc mà khi mà giá cao thì càng cao nữa nhưng trong đấu giá mà chúng ta thấy là một cái giá mà nó không ai trả và nó tiếp tục lao xuống thì à, kết quả chúng ta biết là cái sản phẩm đấu giá sẽ như thế nào những nghịch lý trên thị trường nó lại khác như vậy ạ à. phần lớn 90% các nhà đầu tư lại thích mua những cổ phiếu giá rẻ bởi vì họ cho đấy là những món hời và trên thị trường thì đặc biệt là những nhà đầu tư thành công những nhà đầu tư chú gọi là thiên tài chứng khoán thì họ không làm như vậy chỉ một số các nhà đầu tư quản lý quỹ các nhà đầu tư giá trị họ sử dụng những cái chiêu trò như vậy để họ thâu tóm doanh nghiệp họ để mua những doanh nghiệp à, và họ chuyển đổi thành những doanh nghiệp của mình đó là cách sự khác nhau giữa chiến lược đầu tư giá trị và chiến lược đầu tư tăng trưởng và hôm nay chúng ta sẽ nói về một chiến lược khác đó là chiến lược đầu tư lướt sóng trong lúc mà thị trường đang sideways Vậy khi thị trường đang sideways thì chúng ta biết rằng là phần lớn các cổ phiếu nó đang trong quá trình tích lũy. Và vì sao nó lại cần tích lũy? Bởi vì có một quy luật đó là lượng đủ thì chất mới đổi. Khi mà cổ phiếu được tích lũy để tiếp tục thu gom vào khi mà khối lượng ờ, các nhà đầu tư lớn, các nhà đầu tư quản lý họ mua đủ thì lúc đó cổ phiếu có thể tự động tăng mà chúng ta không cần phải làm nhiều việc. Nên chính vì vậy có rất nhiều nhà tư có thể là mua trước chúng ta cũng thất bại bởi vì chúng ta mất chi phí cơ hội và khi mà chúng ta ở quá nhiều thị trường thì điều gì sẽ diễn với chúng ta rủi ro càng lớn đúng không chúng ta ở trên thị trường càng nhiều thì rủi ro càng lớn nên chính vì vậy thì chúng ta cần phải lựa chọn những cổ phiếu mà có độ tin cậy cao có quá trình tích lũy hay là lượng đủ trước khi mà chúng ta tham gia vào thị trường thì lúc đó chúng ta một là chúng ta có độ an toàn rất là cao hai là chúng ta không phải đợi chờ ba là Ờ, cổ phiếu của chúng ta sẽ có những lợi nhuận rất là nhanh chính vì vậy thì các bạn cần phải nắm rõ được các quy luật của thị trường các quy luật của cổ phiếu các quy luật à, của những phân khúc khác nhau bình thường thì tôi biết rằng là phần lớn các anh chị em khi mà học cái phân tích kỹ thuật á, thì chúng ta cứ học để đường nọ cắt đường kia khối lượng hay là rất nhiều thứ khác nhau à, tuy nhiên chúng ta cần phải nắm rõ được cái cổ phiếu đang ở đâu thị trường chúng ta đang ở đâu nó đang phân phối đang tích lũy hay là đang ở giai đoạn nào đó là đầu tiên chúng ta cần là nắm rõ thị trường chung và thị trường chung của chúng ta thì đang trong quá trình tích lũy vậy trong quá trình tích lũy thì việc mà chúng ta thấy rằng là thị trường chúng ta có hôm lên có một thời gian có tuần tăng có tuần giảm đó là chuyện rất bình thường quan trọng là chúng ta nắm được trend của xu ngắn như thế nào đấy ạ à. bởi vì có những cái tuần nó tăng rất mạnh có những tuần nó giảm rất mạnh và chính vì vậy nếu chúng ta mua gọi là đầu tư dài hạn hay là đầu tư theo kiểu như là à, tiếp tục nắm giữ thì rõ ràng là có những chúng ta có lợi nhuận sau đó chỉ một thời gian ngắn thôi là chúng ta mất hết nên chính vì vậy thì việc mà chúng ta lựa chọn ở lúc này thì chúng ta cần phải tinh tế và có độ thông minh cao hơn so với giai đoạn khác khi mà thị trường đi lên thì gần như tất cả các nhà đầu tư kể cả những đầu tư mới tham gia thị trường kể cả những nhà đầu tư không biết gì họ cũng có mức lợi nhuận rất là cao và họ nghĩ là mình rất là giỏi nhưng khi mà thị trường đi xuống thì phần lớn đến 8 đến 90 phần trăm thậm chí là 95 phần trăm các nhà đầu tư bị thua lỗ và khi thị trường sideways thì cũng phần lớn các nhà đầu tư không có lãi hoặc là thậm chí là có lỗ không nhiều lắm mà chúng ta cảm giác là chúng ta vẫn đang ở trong thị trường và không có gì ảnh hưởng cả nhưng một số các bạn sử dụng margin thì sau một thời gian một tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng 5 tháng và chúng ta thấy là tài sản của chúng ta cứ giảm dần cứ giảm dần mà không biết vì sao nó giảm hóa ra là cái tỷ lệ margin của bạn và ở đây các bạn nhớ là các công ty chứng khoán thì với cái lãi suất lãi suất người ta tính theo ngày các bạn nhớ là họ tính theo ngày tuy rằng là tổng lãi suất nó khoảng 14 hoặc là 13 hoặc 9 phần trăm một năm tuy nhiên thì ngày nào họ tính ngày đó sau đó thì nó gọi là lãi kép thì chúng ta thấy rằng là chúng ta phải mất rất là nhiều hơn số đó rất là nhiều nên chính vậy thì việc mà chúng ta đầu tư chúng ta cần phải là tinh tế chúng ta cần phải có những cái chiến lược đầu tư nó hiệu quả trong cái việc mà chúng ta lựa chọn cổ phiếu thế thì ở đây chúng ta sẽ nói về cái gì ạ nói về phân khúc thị trường ở trong thị trường thì chúng ta thấy là có những cổ, trong quá trình sideways đặc biệt là VN30 thì chúng ta thấy là các cổ phiếu vốn hóa lớn như VN30 thì nó sẽ lên nó lại xuống lên lại xuống hay chúng ta gọi là quá trình tích lũy vậy nếu quá trình tích lũy đấy thì các cổ phiếu vốn hóa lớn có tăng mạnh hay không thì chúng ta thấy là những cái cổ phiếu vốn hóa lớn hay là những cái cổ phiếu blue chip á, thường nó sẽ không đi được xa và nếu có tăng thì nó cũng quay trở lại để tạo ra vị thế cân bằng nên những cổ phiếu trong VN30 trong cái dạng sideways chúng ta thấy rằng nó sẽ không lên quá mạnh hoặc là nó có lên thì chỉ có một hoặc hai cổ phiếu tăng thôi còn phần lớn đến khoảng độ 2830 cổ phiếu là nó nằm ở trong cái quá trình im lặng và trong quá trình tích lũy một số các nhà đầu tư thì lại thích mua trong loại này và chúng ta sẽ đợi 3 tháng 6 tháng thậm chí một năm cổ phiếu không lên và đó là chúng ta mất rất nhiều chi phí cơ hội trong việc đầu tư cái chiến lược thứ hai là gì ạ chiến lược thứ hai là chúng ta sẽ biết rằng là đó là chúng ta thấy rằng những cổ phiếu vốn hóa trung bình những cổ phiếu vốn hóa trung bình thì chúng ta biết rằng nó không ảnh hưởng quá nhiều vào thị trường và nó chỉ cần là có những cái sản phẩm mới có những công nghệ mới có những cái tốc độ tăng trưởng về lợi nhuận doanh thu EPS thì đó là những cổ phiếu mà có thể tăng rất mạnh và thường thì những cổ phiếu này nó có như ạ có thể là do MMA tức là cái việc mà thâu tóm doanh nghiệp hoặc là chúng ta có thể có những cái việc mà cổ phiếu đó được uh, một tập đoàn nào đó họ đầu tư vào hoặc là có một cái, cái sản phẩm nào đó tạo ra mức độ tăng trưởng rất là cao nên chính vậy giai đoạn này có rất nhiều cổ phiếu như là HBC năm 2017 đoạn đầu một cổ phiếu tăng rất mạnh hoặc là trước đó chúng ta có những cổ phiếu như là VCF Phú Tài ở PNG có những cổ phiếu mà chúng ta thấy thị trường đang trong quá trình sideways thì nó tăng rất mạnh bởi cổ phiếu đó nó không tác động quá lớn thị trường nên nếu chúng ta nhìn thị trường thì chúng ta thấy là cổ phiếu của chúng ta không lên như cổ phiếu khác thì nó lại lên rất mạnh nên đây là một chiến lược đầu tư chúng ta cần phải nắm rõ được và muốn nắm rõ được thì các bạn đã biết rằng là có bốn bước để lựa chọn cổ phiếu bước đầu tiên là xu hướng bước thứ hai chúng ta phải phân tích cơ bản bước thứ ba chúng ta cần phải nắm rõ được mẫu hình hay là dòng tiền lớn và bước thứ tư là các bạn nhớ rõ được đó là chúng ta tìm cái điểm mua hay là thời điểm mà chúng ta vào hay là điểm then chốt là lúc đó chúng ta tham gia vào đó là những cái hợp lý và cái uh, cuối cùng mà các bạn sẽ thấy được ở trong cái phân khúc thị trường thì cái nhóm đầu cơ thường là trong sideways nó hoạt động rất mạnh đặc biệt là các cổ phiếu của FLC bác quyết thì bác thấy là trong cái lúc mà FL mà thị trường người ta không ai quan tâm đến thị trường và rất nhiều nhà tư ngứa ngáy chân tay thế là khi bác quyết bác đưa ra những đòn đánh là bác kéo cổ phiếu lên là thu hút dòng tiền khá nhiều những dòng tiền mà các nhà đầu tư mà trong thời gian mà thị trường đang gọi là bất biến thì ờ, nhà đầu tư rất là là mong muốn là có một khoản lợi nhuận và đây là lúc những cổ phiếu dạng như là SLC, ROT hay là những cổ phiếu khác trong cái nhóm họ nhà Bắc Quyết tăng rất mạnh và đây là lúc mà chúng ta thấy rằng là có rất nhiều các uh, nhà đầu tư mua vào sau một thời gian thì có lẽ các bạn cũng biết là vì sao chúng ta chưa thành công thế ở đây Dung sẽ nói về một chút về thị trường chung à, các bạn thấy là VN30 đúng không ạ à, những cái đáy sau gọi là thấp hơn đây trước có sự hồi phục và hôm trước thì các bạn biết rằng là có một phiên tăng rất mạnh nhưng khối lượng chưa là chưa tăng đúng không tăng mạnh vượt đỉnh khối lượng chưa tăng thì nó cần phải test lại đúng không chúng ta nhìn thấy cần phải test lại trong quá trình test này thì cái việc mà có xác nhận hay không thì chúng ta cần phải có những cái phiên xác nhận với khối lượng lớn giá tăng mạnh tuy nhiên thì các bạn nhớ rằng là những cái vùng đỉnh như này nó rất khó để vượt qua hoặc là nó vượt qua nó cần phải test lại thôi nên việc mà chúng ta lựa chọn các cổ phiếu blue chip trong loại này thì rõ ràng là nó chưa phải đi đi mạnh rõ ràng nó chưa phải là tăng quá mạnh đúng không tăng quá mạnh và chúng ta có thể nhìn nhận vào các cổ phiếu blue chip như Vinamilk đúng không Vinamilk có thể tăng trong những nhịp tới nhưng tuy rằng là chúng ta thấy rằng là những cái dấu ấn để nó tăng nó không đi quá mạnh đâu bởi vì phía trên này là những vùng cản khá là lớn và có lẽ là sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái việc mà chúng ta mua và nắm giữ bởi vì đây mới là những cái quá trình gọi chúng ta gọi là sideways thì nó lên nó phải xuống đúng không nó lên để có tóm lại là trong sideways nó có hai cái vấn đề xảy ra một là sideways để phân phối nhiều ra phân phối bớt ra sau đó giảm tiếp hai là tích lũy để quá trình là tăng tiếp thì đây chúng ta thấy là chúng ta phải cần phải xem xét là những cái quá trình tăng khối lượng lớn hay là nhỏ Đấy, xem là khối lượng lớn nhỏ và sau đó nó lại tiếp tục tích lũy những cổ phiếu như là BIDB cũng tương tự như vậy chúng ta biết rằng là cổ phiếu mà đang nằm trong quá trình sideways hay là cái đường SMA 200 đang đi ngang thì nó có lên thì nó cũng dao động qua cái đường SMA 200 thôi nó chưa lên được ngay nên chính vậy thì những cái vùng cản này là những cái vùng cản rất là khó vượt qua nên ở đây chúng ta thấy là có những cái trường hợp nó vượt qua mà chúng ta mua vào thì chúng ta lại tiếp tục cần phải đợi rất nhiều thời gian nữa và chúng ta sẽ thấy rằng là việc mà mua những cái cổ phiếu này có lẽ là không mang lại lợi nhuận cho chúng ta việc Combank cũng tương tự như vậy đúng không vì nó đang là xoay quay nên chúng ta thấy rằng là việc cổ phiếu có thể điều chỉnh việc cổ phiếu có tăng đây là những giai đoạn mà thực sự là khó nhằn với tất cả các nhà đầu tư nhỏ lẻ các nhà đầu tư cá nhân nên nếu chúng ta yêu cổ phiếu mà chúng ta mua trong đoạn này thì chúng ta có thấy rằng trong khoảng thời gian một hai tháng vừa qua thì gần như việc công Vietcombank không lên và chúng ta cũng sẽ nhận được kết quả tương tự như vậy trong thời gian tới à, cổ phiếu gas cũng tương tự như vậy có những cái điểm nhấn dấu ấn rõ là rất là tuyệt vời khối lượng lớn các bạn có thể thấy là cổ phiếu này cũng có thể xảy ra những cái phiên mà tăng rất mạnh vượt qua đỉnh nhưng rõ ràng là cái quá trình sideways thậm chí là xu hướng của nó vẫn chưa um, cho chúng ta một cái xu hướng uh, tốt trong thời gian tới nên chính vì vậy uh, cản thì chúng ta thấy có hai cái vùng cản mà chúng ta cần nhận thấy đó là cản gần nhất khối lượng ở đấy rất lớn nên vượt qua cái vùng cản này khối lượng ít nhất phải vượt qua trên một triệu cổ phiếu cái thứ hai là khi mà nó vượt qua chăng nữa thì nó phải test lại nên dù là tích cực chăng nữa thì chúng ta thấy rằng là có lẽ chúng ta nên đầu tư phái sinh thì trong đoạn này tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta có lợi nhuận sẽ là tốt hơn so với việc mà đầu tư cổ phiếu nhưng việc đầu tư phái sinh thì các bạn cần phải nắm rõ được các chiến lược đầu tư đặc biệt là chiến lược đầu tư giảm thiểu rủi ro tôi biết rằng là phần lớn các bạn khi mà đầu tư phái sinh thì ở trên các group kín group hở các loại group thì chỉ tập trung vào kháng cự hỗ trợ thôi nhưng thực tế là nó không đúng đâu ạ kháng cự hỗ trợ là một cái điểm rất là quan trọng nhưng tuy nhiên ở trong đầu tư phái sinh thì những cái điểm đó bị phá vỡ liên tục liên tục và thường là khi chúng ta mua như vậy thì chúng ta sẽ gặp rủi ro có rất rất nhiều hệ thống mà dũng thấy rằng họ chia sẻ là cắt lót bao nhiêu cắt lót một phần trăm làm sao có thể cắt lót được à? khi mà Dũng vào Dũng nói là không thể cắt lót được một điểm thì họ sẽ ao Dũng ra và họ coi như là kiểu dạng phá đám thực ra là những việc đó không thể làm được trong đầu tư phái sinh hoặc là họ chốt lời là hai điểm hoặc là ba điểm thì cũng không thể làm được bởi vì đầu tư mà ngắn như vậy thì chắc chắn là chết chỉ mất phí giao rồi thôi và các bạn cống nạp phí cho người khác ok Dũng không nói thêm cái điều này nữa để Ờ, cho các bạn biết rằng là rất nhiều người không hiểu rõ thì chúng ta cứ lao vào những con thiêu thân và cuối cùng chúng ta phải trả giá rất đắt à, cổ phiếu FPT là cổ phiếu cũng hưởng lợi trong thời gian tới các bạn biết rằng đây là cái, cái vùng mà cản rất lớn và cổ phiếu FPT có thể những cái đợt xác nhận bởi vì à, chúng ta biết rằng những cái quá trình vượt qua những cái đỉnh này nó là chuyện rất bình thường bởi vì khi mà cổ phiếu đã rũ rồi và test lần thứ nhất thì những lần thứ hai khối lượng lớn thì chúng ta thấy là một xu hướng mới có thể là xu hướng tất yếu nhưng tuy nhiên thì các bạn biết rằng là cái việc mà những cái vùng cản hoặc là cổ phiếu giảm quá sâu đấy trong quá trình đặt đỉnh là 52 giảm về 34 đúng không giảm quá sâu như này khoảng trên 50 phần trăm thì rõ ràng à, chưa trên 50% phần trăm thì rõ ràng là cái thời gian tích lũy ở trong vùng này nó còn nhiều hơn và nếu các bạn học về cái mẫu hình chúng ta gọi là Dũng nói là mô hình biên độ thu hẹp thì các bạn lấy từ đỉnh này các bạn kéo xuống ở trong giai đoạn này xem điểm thấp nhất nó là khoảng độ 10% thì rõ ràng là nó sẽ có những nhịp Ờ, tăng giảm khoảng 5% nữa trước khi đi lên nên bạn có thể dự đoán được cái cổ phiếu nào khi này khi nào đi lên có lẽ chúng ta nghe rất nhiều cổ phiếu như vậy thì có lẽ là có cái điểm cổ phiếu nào điểm sáng hay không thì trong đợt này thì Dũng thấy là cổ phiếu VM VHM là cổ phiếu có điểm sáng cao nhất đây là có dấu ấn đây là những quá trình tích lũy trên cái đỉnh này tuy nhiên cái, cái, cái vùng cản của nó ở phía trên này cũng không còn nhiều khoảng độ 90 hoặc ở trên 90 là lúc này cổ phiếu có thể trở lại vạch xuất phát nên chính vì vậy thì với những ai quan tâm cổ phiếu này thì hãy theo dõi và cổ phiếu này cũng là chỉ gọi là đầu tư lướt sóng thôi bởi vì xu hướng này nó chúng ta nhìn thấy ở đây là cái đường SMA 200 nó cũng đang đi ngang nó chưa có gì dốc lên và các mẫu hình của nó chưa hình thành đầy đủ ở đây thì các bạn lưu ý cho Dũng là tất cả những cái quá trình giảm này giảm nhịp thứ nhất này à, các bạn học về xu hướng dòng tiền hoặc là của Dũng thì các bạn biết đây giảm thứ nhất giảm thứ hai cái biên độ giảm này là cái biên độ giảm rất là tuyệt vời đúng không ạ các bạn nhìn thấy không ạ ở đây nó khoảng độ bao nhiêu ạ khoảng độ 6 phần trăm và cái biên độ này ở đây chúng ta thấy từ đỉnh trở lại về đây nó giảm bao nhiêu ạ chúng ta sẽ giảm khoảng độ 2,5 phần trăm thì cái việc mà nếu trong trường hợp nó xác nhận trong điểm này các bạn có thể tham gia và mua và như tuy nhiên thì các bạn thấy là cái vùng cản phía trên rất là ngắn và rõ ràng đây là một trong những cổ phiếu hiếm hoi trong cái VN30 hiếm hoi trong cổ phiếu vốn hóa lớn nên việc đầu tư phái sinh mà các bạn lại sọt sell mà các bạn không nắm rõ được những cổ phiếu này thì tôi biết rằng là rủi ro với chúng ta rất là cao Ở ờ, cổ phiếu VIX cũng khi mà cổ phiếu lên thì cổ phiếu VIX cũng có thể tạo ra một cái sóng ngắn tuy nhiên thì VIX thì có lẽ là không đi được xa ở đây là cái đáy sau của VIX và chúng ta thấy là cái khả năng bán tháo cổ phiếu VIX ở trong gian này cũng là khá là thấp khi mà rõ ràng những đợt bán trước của nó đấy vùng đáy của nó thì gần như là không có ai bán ra nên chính vì vậy thì những cái cổ phiếu này nó kéo một phiên thôi nó làm cho các chỉ số chúng ta tạo ra những cái nền tảng rất là đẹp nên đây là lý do các bạn thấy là một loạt các cổ phiếu blue chip nhưng rõ ràng là số lượng cổ phiếu mà để đạt những cái điều kiện chúng ta mua cực kỳ là khan hiếm à, chúng ta sẽ nói về các cổ phiếu phân khúc trung bình vừa chẳng hạn thế là cổ phiếu Dg. thì với những cổ phiếu này thì các bạn thấy là nó có thể có hồi phục nhưng vùng mùi trên nó nó lỏng nên khả năng đi xa cũng là rất thấp ở đây nó bạn trạng thái cân bằng đấy ạ trong trường hợp tích cực nó có hồi phục thì đi xa rất là thấp nên cái nhóm này chúng ta cũng thấy là không hợp lý đúng không ạ à, chúng ta điểm danh một vài cổ phiếu cổ phiếu như là Lycosi cũng tương tự như vậy hồi phục chẳng hạn như đáy sau đây những cái việc mà nó phải vượt qua cái đáy khoảng 8 này nó test lại thôi chúng ta tính sau và lúc đấy à, Dũng sẽ có bài phân tích sau và có rất nhiều cổ phiếu khác trong thời gian vừa qua thì như là HSG xem là hoa sen nó có lên tới không vùng này vùng lẳng và thời gian tích lũy của hoa sen có lẽ cần thêm thời gian tại vì nó lỏng nó lên sẽ không lên được nhiều cổ phiếu đã tăng quá nhiều rồi đây là cổ phiếu mà chúng ta cũng thấy rằng là nó mang tính đầu cơ khá là cao và chúng ta biết rằng là những cổ phiếu này nó lên rất là nhanh và nó cũng xuống rất nhanh nên chính vì vậy chúng ta xem lõi cu chu kỳ cũ của nó và chúng ta cũng có thể thấy được nhiều cổ phiếu khác nhưng tuy nhiên đây là một cổ phiếu mà chúng ta cũng thấy là trong thời gian vừa qua nó đang tích lũy khá tốt tất cả những cái đáy này khối lượng đã cạn kiệt tuy nhiên thì nó phải vượt qua cái đỉnh này vượt qua những cái đỉnh này với khối lượng lớn thì các bạn có thể tham gia và ở đây là cái mốc khoảng độ 53 thì mốc khoảng độ 60 hoặc là 65 ở trên vùng này là đuôi chúng ta có thể thoát ra nếu trong trường hợp các bạn nhớ nha tất cả các nhà đầu tư nếu trong trường hợp nó vượt qua cái đỉnh này khối lượng lớn thì các bạn thấy là điều mà chúng ta mua vào sẽ có độ an toàn rất cao có một số anh chị em khi mà Dũng chia sẻ thì các chị em đã vào gọi là cướp cổ phiếu rồi gọi là cướp rồi cướp ăn cướp đấy ạ mua trước sau đó thì bị thua lỗ xong rồi vào diễn đàn nói những cái lời không tích cực như các bạn đấy là nếu các bạn ăn cướp theo kiểu mua trước các bạn sẽ gặp những cái rủi ro và các bạn đó là phải trả lại cái quả chứ không phải là đấy là cái quả bạn nhận được khi bạn khôn vặt khi bạn không hiểu rõ phương pháp khi bạn không nắm rõ được nếu các bạn đọc tất những cuốn sách của Mac Mini đọc những cuốn sách của Lionel đọc những cuốn sách của Soros đọc những cuốn sách của Limor đọc tất cả những cuốn sách của những nhà đầu tư thiên tài chứng khoán thì họ phải đợi cái điểm pivot tại sao con báo nó phải đợi cái con vật khi nào nó ở trạng gần nhất nó mới tấn công ạ à? nếu tôi tấn công trước thì các bạn nghĩ là nó thành công hay không tại sao những con cá sấu nó cũng phải tương tự như vậy đó là cái à, cuộc sống sinh tồn của loài vật và với chúng ta chúng ta cũng cần phải như vậy nếu chúng ta nhảy vào cướp cướp cái cổ phiếu của big boy thì điều gì sẽ diễn ra với chúng ta điều gì sẽ à, sẽ xảy ra với chúng ta nếu chúng ta vẫn là kẻ ăn cướp cổ phiếu như vậy nên chính vì vậy thì đây là những cái triết lý mà chúng ta cần nắm rõ được trong đầu tư chứng khoán nó cũng tương tự như vậy chúng ta cần phải đợi phải đợi đến khi nào cổ phiếu đủ điều kiện chúng ta mới mua phải đợi đến khi nào cổ phiếu mà nó phát tín hiệu chúng mới tham gia vào ở đây những cổ phiếu cũng khá là tốt chẳng hạn đây lần trước thì Dũng chia sẻ ở vùng này một số anh chị em nhảy vào thế là chúng ta gọi là cướp sau đó có thể nó giảm và bắt đầu à, có những cái lời nói ở đây Dũng không muốn nói là cái cái việc ở đấy nó có tốt hay không tốt mà Dũng chỉ mong muốn là khi mà chúng ta đã hiểu rõ hệ thống phương pháp của Dũng thì hãy nắm rõ quy tắc chiến lược và nếu bạn không muốn nghiên cứu đây thì tôi tin rằng các bạn hãy nên theo một phương pháp nào đó mà nó có phần khối lượng này cái khối lượng là cực kỳ quan trọng đặc biệt là hệ thống phương pháp VSA nó sẽ cho chúng ta thấy là góc nhìn về thị trường góc nhìn về cổ phiếu góc nhìn về cung cầu giúp chúng ta có thể hoàn thiện quá trình đầu tư của mình chẳng hạn đây là một cổ phiếu PHR về góc độ nào đó thì khi mà nó có những dấu ấn như này Dũng cảm thấy rất thực tiết tuyệt vời nhưng khi mà tạo ra cái đỉnh này khối lượng rất là lớn thì rõ ràng những điều này nó sẽ mang tính rất rủi ro nên việc mà mua ở những cái quá trình mà nó tạo ra khủng khối lượng là lớn này nó sẽ rủi ro nhưng nếu chúng ta đi ngược lại ở những đoạn trước mà khi mà Dũng chia sẻ ở những vùng này thì khối lượng rất nhỏ thì Dũng đã chia sẻ rất nhiều anh chị em đã mua ở vùng này năm 2019 uh, ờ, 2019 hoặc là chúng ta nhìn này tất cả những điểm này tất cả những giai đoạn này khi mà nó cạn kiệt nó có sự siết chặt này hoặc là giai đoạn này nếu những ai có thể quay lại những video ở tháng 6 năm 2018 thôi các bạn cũng sẽ thấy rằng là những cái vùng này Dũng chia sẻ rất là kỹ rất là kỹ rất là kỹ nên nếu chúng ta hiểu vì sao lại cái sự cổ phiếu thị trường giảm rất mạnh đời đặc điểm của những cái cổ phiếu mà chúng ta gọi là lướt sóng trong chu kỳ thị trường tăng đó là những cổ phiếu thị trường giảm nó không giảm đó là thị trường giảm rất sâu nó vẫn tiếp tục tăng đó là những lý do vì sao những cổ phiếu tăng mạnh chúng ta biết rằng nguyên nhân chủ yếu đó là cổ phiếu này có một cái, những cái thông tin nào đó mà chúng ta không biết nguyên nhân cổ phiếu là do dòng tiền lớn họ đang tham gia vào khi dòng tiền lớn họ tham gia vào thì thị trường càng giảm họ càng mua và tiếp tục cái số lượng cổ phiếu bắt đầu khan hiếm khan hiếm dần và cổ phiếu bắt đầu chạy những quá trình chạy nước rút bứt tốc và cuối cùng bước vào một chu kỳ suy thoái và sau khi suy thoái họ đưa ra rất nhiều thông tin để nhà đầu tư nhỏ lẻ bị thua lỗ bán ra và bắt đầu họ lại bước vào một chu kỳ mới Tương là chu kỳ mới này để diễn ra thì nó còn rất nhiều thời gian đó là lý do vì sao các bạn cần phải hiểu phải nắm rõ được cái chiến lược đầu tư nghệ thuật đầu tư chứ không phải là chúng ta cứ mua theo cách mà chúng ta thấy được trong quá trình đầu tư một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe theo dõi chiến lược đầu tư của Dũng và chúc các bạn thành công và nếu các bạn thấy hay thì hãy comment đăng ký kênh ở phần dưới ạ hãy đăng ký kênh của Dũng ở phần bên dưới để những video sớm nhất Dũng phát thì các bạn là người sớm nhất à, xin cảm ơn rất nhiều